Hey yo, what's up mấy bạn? Thì bữa nay là Trung sẽ đi tập uh, tay Thì rất là vui khi hôm nay là Trung sẽ tập tay chung với một anh nữa ở dưới Kiên Giang lên Thì anh này tên Hiếu thì mình thì Trung có quen với anh Hiếu là thông qua Facebook Thì ảnh tập cũng rất là tốt luôn Thì Trung hôm nay là muốn giao lưu với ảnh Thì hôm nay ảnh có dịp lên Sài Gòn chơi Thì hôm nay là Trung sẽ rủ ảnh đi uh, <clears throat> đi tập ở phòng gym mà hiện tại Trung đang tập Ok thì rất là không hiểu đợt cái đợt cái đợt giao án mà À, Big and Rip á, thì không biết là có cái một cái lý do rất là hay giống như là chung là mỗi ngày mà Trung quay video á, là đều là đều vô tình là là là, là có một người tập trung với chung vào trong cái đó giống như là trong cái ngày tay Trung có tập với một bạn học chung uh, à, có cái ngày chân á, thì không có là tập mình thôi còn có cái ngày ngực là tập với hai bạn thì cái ngày show thì hiện tại là chung vẫn đang à, chung vẫn đang edit thì chắc là mấy bạn coi video này chắc là ngày show đã lên rồi ok uh, bữa đó chung có tập với một cái anh nữa là anh ở Malai về bạn của chung uh, ờ, thì cái này là chung bài tập ngày tây nhưng mà ở cái cái cái này là của phase thứ hai có nghĩa là bốn tuần thứ hai á bốn tuần sau là tập nhiều rap hơn mà ngày tây thì mà chung sẽ tập danh hiếu ok thì bây giờ là uh, ờ, chung sẽ đến phòng gym và hiện tại đang đợi chung ở đó ok peace đây thì ờ, uh, <laughs> đây chúng mình nói là hôm nay chúng sẽ có một cái món quà nhỏ cho anh Hiếu uh, thì đó sẽ là một cái một cái áo Conqueror ha một cái áo Conqueror thì uh, hy vọng là anh Hiếu thích cái áo này và uh, tặng chấm thêm một bịch sample của My Protein đó là cái mùi là mùi cho cho chocolate peanut butter flavor nghe là mùi uh, bữa chúng có review với bạn rồi là mùi uh, sô cô la uh, <laughs> sô cô la bơ đậu phộng cái à, thì hy vọng là anh Hiếu thích món quà này ha peace hey, yo đâu rồi anh Hiếu đâu rồi quay quay lên cái vlog ấy rồi thì đây là anh Hiếu nãy giới thiệu trước ở nhà rồi Yo, what's up? Mấy bạn đã trở lại với vlog của Chôm Thì cũng à, bữa giờ là Trung đi làm thì bây giờ nay là cuối tuần thì Trung mới có thời gian Trung uh, làm edit cái video này Ok thì bây giờ chúng ta sẽ tập tay vào cái phase thứ hai của giáo án Beat and Rip à, thì uh, nói chung là Trung sẽ rảnh ngày nào Trung sẽ quay cái ngày đó và Trung sẽ edit vào cuối tuần ha thì cuối tuần thì Trung sẽ rảnh và Trung có thời gian Trung edit được Ok thì bài đầu tiên chúng ta sẽ là bài A à, thì khi ở cái phase 2 này nó đặc biệt ở một chỗ là tất cả những bài FST7 là chúng ta sẽ đưa lên đầu buổi tập hết à, tất cả mọi ngày luôn nó sẽ đưa lên đầu buổi tập ha à, thì như các bạn thấy ở trong cái buổi này thì là buổi ngày tây thì chúng sẽ tập superset à, ờ, cho cái bài giáo án FST7 là hai bài cùng một lúc thì đó là bài uh, diamond push up là mấy bạn sẽ để cái tay giống như là à, cái tay nó nó khép lại với nhau với viên kim cương ha là chúng ta sẽ hít thì nó sẽ vào cái tay sau à, nó vào cái lon head ở dưới và sau đó mấy bạn sẽ kết hợp với bài rope tricep extension chúng ta lôi từ ở dưới lên như mấy bạn thấy là chung đang tập à, và như vậy chúng ta sẽ làm trong vòng 7 set và cứ hai set thì chúng ta lại lên tạm một lần ok à, thì mấy bạn thấy là chung để cái tay à, như vậy à, nó là cái hình giống như cái cái cái hình trai mình đó, nó gọi là cái trai mình push up là cái hình kim cương á thì đó tại vì cái cùi chỏ của chung nó vẫn chưa lành hẳn nên thành ra rất là đau khi tập hai cái bài này nhất là tập tay sau nên thành ra là chung rất là cẩn thận trong cái phần tay sau cho nên là à, chung để tay hơi rộng một chút và cái bài này cũng vậy à, thì mấy bạn sẽ lấy cái cái cọng dây thừng ở dưới lên ha và chúng ta sẽ thực hiện như vậy à, nếu như mấy bạn được thì mấy bạn cho thêm chung thêm 5 cái partial rep nữa 5 partial rep ha Ok đây là set thứ bảy đó mấy bạn làm cho chung cái này là a à, quên nhắc về số rep uh, thì sẽ là 7 set ha nhưng mà số rep bây giờ nó sẽ đổi một chút nó sẽ tăng lên thành cái phase giống như là hypertrophy là nó sẽ cao hơn lúc nào cũng 8 đến 12 rep ở những bài bình thường đó cũng như như bài này thì có thể là 10 đến 15 rep nhưng mà nó sẽ rơi nói chung là cái rep range cho ở trong cái phần phase 2 này nó sẽ rơi trong khoảng từ 8 đến 15 rep ha mấy bạn ok thì đây là hiếu mà cũng có nói đầu lót Ok, bài thứ hai và cũng là tiếp tục tay sau luôn ha. Thì bài Skull Crusher thì mấy bạn có thể nằm này, mấy bạn có thể đứng. Như chung thì uh, bữa đó chung có nhảy hứng một chút thì chung sẽ dựa cái thân vào trong một cái điểm tựa ha à, như vậy thì nó sẽ giữ được cái lưng của chúng ta thay vì chúng ta đứng à, thì nó sẽ trụ vào lưng và dùng chân nhiều nên là chúng sẽ tìm một cái điểm tựa nhưng mà à, cái này chung muốn chia sẻ thiệt với mấy bạn là hiện tại cái cùi chỏ của chung nó đang không được tốt cho lắm nên thành ra là trung tập nó rất là cẩn trọng thận trọng trong những cái bàn tay sau nó rất là đau khi xuống nó rất là đau à, đó, nên à, chung muốn mấy bạn cũng nên cẩn thận ở những cái bàn tay sau thôi Ok thì uh, chúng ta sẽ lên tạ từ từ sau mỗi set ha thì cái bài này chúng ta sẽ đi là 4 set 18 đến 12 rep ha. Và như vậy chúng ta cứ lên tạ thôi thì ở cái này là chung dùng cái cái cái thanh EZ uh, ờ, bar là cái cái thanh dấu ngã thì chung sẽ cầm ở phía trong và chung xuống uh, vào khoảng là ở ngay cái ốc khỉ của chúng ta là ở phần giữa đằng sau gáy á ha thì như vậy uh, nó sẽ stretch nó là giãn được hết cái tay sau của chúng ta ra nhưng mà tùy người có người tay ngắn tay dài ha mấy bạn sẽ cảm giác được mấy bạn lúc mấy bạn xuống cái chỗ nào mấy bạn sẽ cảm thấy được là nó sẽ xé được cái nó sẽ uh, giãn được cái cái cái cái cái tay sau nhất là cái phần long hết là cái phần ở cái tay sau cũng là phía dưới À, thì qua bài tiếp theo đó là bài one arm tricep extension là chúng ta sẽ tập một tay thôi à, thì cái này cũng vậy chúng ta sẽ tập 4 set ha thì đây là chung có ghép hai cái video vào là một à, chúng tập à, từng tay một à, thì nhớ là one arm nghĩa là chúng ta sẽ tập một tay một thôi 4 set Ờ, thì ở bài này là Trung rất là rất là đau ở phần cùi chỏ cho nên là Trung sẽ có một cái ngón tay để trợ lực cho cái việc Trung đẩy cái tạ lên ha để mấy bạn nào uh, ờ, cùi chỏ mấy bạn bình thường thì mấy bạn có thể không cần phải bổ trợ thêm cái cái cái tay bên kia cái này là do Trung xuống mà nó nhất cùi chỏ Trung không có lên được thành ra là Trung phải bợ để giúp qua cái khoảng một cái dead boy là cái điểm chết ha để Trung có thể tập lên được rồi như vậy cũng không sao đừng có đỡ hết là được ok ok và sau đó chúng ta sẽ qua bài tay trước thì đó là bài hai Cable Girl FST7 và nó sẽ là super set với lại một bài nữa đó là bài uh, Spider Curl thì bài này chúng có uh, chế lại một chút thì mấy bạn sẽ thấy là cái hai cable girl nghĩa là chúng ta sẽ cầm hai cái cái máy ép ngực uh, hai hai cái dây ép ngực chúng ta sẽ đưa vào ha nhưng mà ở phòng chung thì không có cái máy đó thành ra là chung sẽ phải thay thế cái bài đó ở cái bài máy xô à, rất là hay ha để à, và sau đó chúng ta sẽ super set với bài spider spider cơ này ha và chúng ta sẽ nằm lên một cái ghế dốc à, giống như đẩy ngược trên vậy đó, và chúng ta sẽ thực hiện với lại cái đòn à, ngang ha hoặc là đòn ez bar cũng được à, thì đây là chung dùng cái máy này chung quay hơi ít ha thì mấy bạn có thể tập theo cái máy xô này các bạn ngồi lên và mấy bạn kéo cái tay trước như vậy rất là hiệu quả luôn mấy bạn thử cái bài này giúp chung mà chung chế qua bài này rất là thì thấy rất là vô rất là pump cái tay trước kết hợp với các bạn super set kia siêu phê luôn mấy bạn thử giúp chung ha đó là nó nằm cái máy đó là nằm máy à, máy kéo xô á chúng ta sẽ kéo qua đầu ha nó chúng thấy nó rất là giống cái bài hai cable curl nhưng mà à, nếu mấy bạn nào có phòng mấy bạn có ấy thì mấy bạn sẽ dùng cái đó cái à, chúng ta sẽ superset với lại bài spider curl là chúng ta sẽ nằm lên trên này ha nhớ thả lỏng cái tay ha và chúng ta sẽ curl lên ok và sau đó chúng ta sẽ qua một bài reverse curl 4 set 8 đến 12 rep ha thì bài reverse này nghĩa là sao nghĩa là chúng ta sẽ cầm up cái tay chúng ta xuống cầm up nha chứ không phải cầm ngửa như bài barbell curl ha nó là reverse nghĩa là chúng ta sẽ cầm up tay nghĩa là như vậy thì nó sẽ vào cái cẳng nó sẽ vào cả cái cẳng tay và cũng như là cái phần à, và sẽ vào một phần bicep ha và một phần bicep như là chúng ta hammer curl gì đó nó cũng vào cái cạnh nữa mà nhưng mà chúng thấy nó vào rất là nhiều ở cái phần uh, forearm là cái phần bắp tay á, cái phần cẳng tay á, nhưng mà ở phía trên ha thì đây cũng là một cách mà tập cẳng tay luôn trong phần ngày tay trước ngày tay trước à, sau đó chúng ta sẽ qua cái bài à, concentration curl là bài cuối cùng của ngày hôm nay đó là cái bài uh, chúng ta cuốn tạ tập trung vô như vậy thì mấy bạn sẽ dùng một cái ghế như cái bài này ở trong cái phase một là chúng đã có hướng dẫn mấy bạn rồi uh, mấy bạn sẽ để cái cụ chỏ nó ngay ở giữa cái má độ chúng ta và chúng ta sẽ curl lên ha à, chúng ta đừng có để cao quá như vậy nó chúng ta sẽ cheat được uh, mấy bạn nhớ à, ờ, nếu như mấy bạn thích mấy bạn cầm vào cái chui của cái cục tạ đơn á sau lúc mấy bạn lên mấy bạn xoay cái cổ, xoay cái cổ tay nhẹ một chút ha nó sẽ siết vào rất là tốt ha thường thì chung sẽ làm như vậy nhưng mấy bạn thấy là chung cầm vào chui cô cái cục tạ và chung đang curl lên nó hơi chéo qua một bên một chút à, thì như vậy nó nó khá là tập trung vào cái tay trước rất là tốt ha à, thì mấy bạn có thể modify là chúng ta sẽ thay đổi được cái cái cái bài này không sao hết các bạn có thể thích tập cái bài tay trước nào thêm cũng được ha à, tập thêm bài hammer curl cũng được ok thì đó là cái buổi tay của Trung ngày hôm nay thì cảm ơn mấy bạn đã theo dõi và đợi cái vlog của Trung thì đây là phase thứ hai Dung sẽ cố gắng edit ha peace out